À, vâng thưa quý vị các bạn thì trong bối cảnh hiện nay ngành năng lượng nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung đang còn thiếu nguồn nhiên liệu các nguồn nhiên liệu truyền thống ngày càng cạn kiệt việc khai thác sử dụng công nghệ biogas là một nguồn năng lượng sạch đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường đặc biệt đối với vùng nông thôn miền núi của chúng ta ngày nay thì việc chăn nuôi gia súc gia cầm trâu bò được quan tâm đầu tư và cũng chính vì vậy gây ô nhiễm môi trường thì việc sử dụng công nghệ biogas là việc làm cần thiết có thể nói rằng biogas là nguồn năng lượng nhằm giải quyết chất đốt sinh hoạt và bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn có thể sử dụng cho các mục đích khác như lò sấy đèn thắp sáng, máy sấy chuồng gia súc gia cầm, nấu cơm sưởi ấm, tủ lạnh chạy bằng ga vân vân. Và để biết được công nghệ lắp đặt biogas như thế nào, chuyển động bảy mời quý vị các bạn cùng trải nghiệm với những kỹ sư chất đất tại công ty môi trường xanh Văn Lý Biogas đóng tại xóm Long Sơn, Ngọc Sơn, Thanh trương Nghệ An nhé. Nào bây giờ chúng ta tham quan trải nghiệm cùng với các kỹ sư chất đất nhé. Thank you. từ bể bioga composite đã được ứng dụng có hiệu quả cao ở nhiều nơi. Có nhiều loại hầm bioga như hầm bioga tự xây dựng bằng gạch, túi bioga HDPE, bể bioga làm bằng vật liệu composite. Hiện nay, bể Bioga Composite đang được nhiều hộ chăn nuôi ưu tiên lựa chọn do dễ lắp đặt, độ bền cao, kín khí, giúp thu được nhiều lượng khí hơn và có nhiều ưu điểm khác. diện tích chăn nuôi hẹp nên đã gây nên tình trạng hôi thối, ảnh hưởng đến khu dân cư. Từ khi lắp đặt bể bioga composite, lượng phân thải nước rửa chuồng trại được xử lý triệt để, mùi hôi ở cũng hầu như không còn. khâu vệ sinh sạch sẽ và ra thì rất là nhiều. Lúc nào đồng hồ cứ báo tin 10 cân, gia đình tôi dùng không hết, tôi đang tìm cách thắp bóng hay làm nào hết ga. Trong các loại hầm bioga hiện nay thì hầm bioga sản xuất bằng vật liệu composite có chất lượng vượt trội hơn hẳn do độ bền cao lên tới 40 năm, chịu áp lực tốt và có thể lắp đặt với nhiều địa hình như địa hình sụt, lún, mặt đất yếu hay ngập nước. Loại bể này rất kín khí, do vậy giúp thu được nhiều khí hơn. Bể có khả năng tự điều áp, không gây nổ khi khí ga nhiều, chất thải được phân hủy rất hiệu quả. Sản phẩm Bioga Composite đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật mới năm 2016.